Kinh Đại Niệm Xứ Cuốn thứ ba Khi lấy hơi thở làm đề mục thiền minh sát, bạn sẽ không đếm hơi thở, mà chỉ chú tâm chánh niệm trên hơi thở và tập quán sát hơi thở trong bốn trường hợp, hơi thở dài, hơi thở ngắn, thấy rõ toàn thể hơi thở, khởi đầu, trải dài và chấm dứt và tinh tấn chú tâm khi hơi thở trở nên vi tế. Có thể bạn sẽ không thấy tướng khi hành thiền minh sát. Tuy nhiên, nếu thấy thì bạn hãy ý thức và ghi nhận, thấy thấy, rồi trở về đề mục chính của mình. Cứ tinh tấn kiên trì chú tâm vào đề mục thiền thì chẳng bao lâu sau bạn sẽ thấy thân tâm một cách rõ ràng và bạn sẽ tiến bộ dần dần cho đến khi đạt đến tầng mức giác ngộ cuối cùng. Kinh Đại Niệm Xứ chỉ chú trọng đến thiền minh sát, chứ không chú trọng đến thiền định hay thiền vắng lặng, bởi vì kinh dạy quán sát những yếu tố sinh diệt. Chỉ có thiền minh sát mới dạy quán sát sự sinh diệt của đối tượng. Khi hành thiền vắng lặng bạn không quan sát sự sinh diệt của đối tượng mà chỉ chú tâm vào đối tượng thôi. Khi bạn chú tâm vào sự sinh diệt hay sự khởi sinh và sự chấm dứt của đối tượng, thì bạn sẽ không bị luyến ái hay dính mắc vào bất cứ điều gì. Thực hành như thế là hành thiền minh sát, chứ không phải hành thiền vắng lặng. Khi hành thiền minh sát, bạn chú tâm chánh niệm và hơi thở, đồng thời chánh niệm vào bất cứ những gì đang xảy ra ở sáu cửa giác quan trong giây phút hiện tại. Điều này có nghĩa là khi bạn đang chú tâm vào đề mục chính như hơi thở chẳng hạn, mà một đối tượng khác nổi bật lên như tiếng động chẳng hạn, khiến bạn không còn giữ tâm ở đề mục chính được, thì hãy ghi nhận ngay đề mục này rồi trở về đề mục chính. Thế điều gì bạn phải chánh niệm ghi nhận, nghe điều gì bạn phải chánh niệm ghi nhận, suy nghĩ điều gì hay bị phóng tâm bạn đều phải chánh niệm ghi nhận. Đó là điểm khác biệt giữa thiền vắng lặng và thiền minh sát. Khi hành thiền vắng lặng, bạn chỉ chú tâm vào đối tượng chính mà quên hết mọi chuyện khác. Khi hành thiền minh sát,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 đứng, ngồi, nằm. Thiền sinh phải chánh niệm trên cả bốn tư thế. Chúng ta hãy nghe đoạn kinh sau đây. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi đang đi, tỳ khưu biết tôi đang đi. Khi đang đứng, tỳ khưu biết tôi đang đứng. Khi đang ngồi, tỳ khưu biết tôi đang ngồi. Khi đang nằm, tỳ khưu biết tôi đang nằm. Hoặc khi cơ thể làm điều gì, thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy. Ở đây, chữ thầy tỳ khưu biết có nghĩa là thiền sinh không hiểu biết hời hợt mà hiểu biết trọn vẹn, sâu xa những gì đang diễn tiến. Thiền sinh hiểu rõ ràng từ đi, đứng, ngồi, nằm. Khi đi, thiền sinh phải hiểu rõ ràng rằng tôi đang đi. Khi đứng, phải hiểu rõ ràng rằng đang đứng. Khi ngồi, phải hiểu rõ ràng rằng đang ngồi. Khi nằm, phải hiểu rõ ràng rằng đang nằm, phải áp dụng chánh niệm trong mọi tư thế của cơ thể. Câu sau cùng, khi cơ thể làm điều gì, thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy. Có nhiều lối giải thích. Chú giải, giải thích rằng câu này là một câu tổng quát, nói bốn đến nói đến bốn tư thế chính đã nói, không có gì khác. Có nghĩa là khi thiền sinh đi phải biết tôi đang đi, khi thiền sinh đứng, phải biết tôi đang đứng, khi thiền sinh ngồi, phải biết tôi đang ngồi, khi thiền sinh nằm, phải biết tôi đang nằm. Tác giả, phụ chú giải, giải thích thêm. Thầy tỳ khư biết tôi đang đi, khi đang đi, vân vân, thì đó là nhấn mạnh đến từng tư thế một. Nhưng câu sau cùng của đoạn này, khi cơ thể làm gì, thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy nhấn mạnh đến toàn thể cơ thể. Do đó, khi biết toàn thể cơ thể đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm thì theo lời chỉ dẫn của câu cuối. Nhưng khi biết tôi đang đi, khi đang đi thì đã theo lời chỉ dẫn ở các câu trên. Hòa thượng Mahasi cho rằng câu khi cơ thể làm gì, thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy bao gồm cả các tư thế hay động tác nhỏ như co tay, duỗi tay, cúi mình, nghiêng mình, vân vân. Chứ không phải chỉ đề cập đến bốn tư thế hay oai nghi chính đi, đứng, nằm, ngồi. Thiền sinh hành thiền minh sát không thể bỏ qua các tư thế hay oai nghi nhỏ mà không chánh niệm. Khi không chánh niệm, ghi nhận được những oai nghi nhỏ thì tham ái và tà kiến sẽ khiến bạn dính mắc vào chúng. Khi hành thiền minh sát, bạn phải chú tâm chánh niệm vào bất cứ những gì đang xảy ra trong hiện tại. Bởi vậy câu, khi cơ thể làm gì, thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy, bao gồm tất cả mọi tác động của cơ thể. Khi hành thiền minh sát, không phải ta chỉ chú tâm chánh niệm vào bốn oai nghi chính, mà phải chánh niệm vào mọi oai nghi nhỏ nữa. Thiện minh sát phải được thực hành trong mọi lúc, không phải chỉ thực hành trong các khóa thiền mà thôi. Không phải gần đây mới có sự hiểu lầm câu này. Sự hiểu lầm này đã có trước khi chú giải được viết ra văn tự. Bản chú giải về bộ kinh bao gồm Kinh Đại Niệm Xứ, được viết ra cách nay hơn 2.100 năm. Ngay thời kỳ đó đã có sự hiểu lầm về nghĩa lý của câu Tỳ khưu đang đi, biết rằng tôi đang đi, tỳ khưu đang đứng, biết rằng tôi đang đứng. Khi cơ thể làm gì, thì tỳ khưu biết cơ thể như vậy. Một số người không hiểu rõ nghĩa thật sự của đoạn kinh này nên chế giễu. Ngay cả người không biết hành thiền, hay ngay cả thú vật đi nữa. Khi đang đi, cũng biết tôi đang đi. Chỉ khi nào đang đứng hay đang nằm, họ mới không biết tôi đang đi mà thôi. Vậy thì, khi thiền sinh đang đi, mà ý thức rằng tôi đang đi, vân vân, có lợi ích và ý nghĩa gì? Nếu đang đi, mà biết rằng tôi đang đi là hành thiền, là thiền tứ niệm xứ. Vậy thì ta có thể nói là tất cả mọi người đều đang hành thiền. Thế thì sự hiểu biết của người hành thiền và người không hành thiền khác nhau chỗ nào? Câu trả lời là sự hiểu biết của hai người hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ta hãy xem, hãy xét xem người không hành thiền biết tôi đang đi khi tôi đang đi như thế nào. Trước khi sự đi xảy ra thì phải có ý muốn hay ý định trước. Khi người không hành thiền biết tôi đang đi, khi họ đang đi thì họ chẳng biết từng thời điểm một khi sự đi diễn ra. Có thể đôi lúc họ biết sự đi nhưng chỉ biết một cách hời hợt, còn những lúc khác thì họ hoàn toàn không biết ý muốn đi và sự đi không xảy ra cùng lúc. Thế nên, sự hiểu biết của họ thời hợp và không chánh niệm. Lúc họ biết tôi đang đi, khi họ đang đi, thì họ không ý thức được ý muốn là tâm và cơ thể di chuyển là thân tách biệt nhau. Họ chỉ có một ý niệm mơ hồ về một cái gì đang đi. Họ nghĩ rằng thân và tâm cùng hoạt động với nhau. Họ không thấy rõ ràng khía cạnh tinh thần là tâm và vật chất là thân của sự đi. Và họ cũng không thấy rõ sự biệt lập giữa thân và tâm. Bởi vì không hành thiền nên họ không chú tâm sâu xa vào những gì đang xảy ra trong hiện tại. Sự hiểu biết của họ có tính cách hời hợt, bề mặt nên họ không có sự hiểu biết trực tiếp rằng những khoảnh khắc kế tục của ý muốn được theo sau bởi những khoảnh khắc kế tục của sự di chuyển cơ thể. Trong một cái chớp mắt, hàng tiểu sát na tư tưởng đến và đi. Những sát na này có thể làm phát sinh những nguyên tố vật chất. Có bốn nguyên tố chính còn gọi là tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Trong khi di chuyển thì yếu tố gió trội hơn cả. Ý muốn làm cho yếu tố gió phát sinh trong các cơ phận của cơ thể sắp di chuyển. Tiếp theo đó, yếu tố gió khiến cho cơ thể hay một vài phần của cơ thể di chuyển. Nếu bạn không quan sát kỹ càng sự đi như bạn đã làm trong khi hành thiền thì bạn sẽ không hiểu rõ rằng sự đi bao gồm những chuyển động kế tiếp nhau gây ra bởi ý muốn đi. Bạn có thể nghĩ rằng một người nào đó, một quyền năng nào cao lớn hay một thực thể trường tồn nào đó đã gây ra sự đi này. Bạn không hiểu rằng tác động di chuyển chỉ bao gồm ý muốn và sự di chuyển của cơ thể đi. Không có một cá nhân hay một chúng sinh nào nằm ngoài ý muốn và sự di chuyển này. Không có tôi, anh, đàn ông, đàn bà, mà chỉ có ý muốn và sự di chuyển của cơ thể diễn ra mà thôi. Người không hành thiền, không hiểu được điều này, thì họ chỉ có một ý niệm mơ hồ về sự đi mà thôi. Không có một sự quán sát kỹ càng bằng thiền minh sát, thì bạn không thể nào hiểu được rằng ý muốn và sự đi hay sự di chuyển cơ thể xảy ra trong sát na hiện tại, không thể nào tồn tại trong sát na kế tiếp. Bạn nghĩ rằng ý định và sự di chuyển cơ thể từ sát na đi này sẽ dẫn đến sát na kế tiếp, và từ sát na mới này đến sát na kế tiếp nữa. Bạn thấy tiến trình đi là một tiến trình liên tục và vĩnh viễn bạn không thể thấy rằng tại mỗi sát na ý muốn đến và đi ngay tức khắc chuyển động của thân chuyển động của thân thể cũng như yếu tố gió đến và đi ngay thế nên bạn không thể nói rằng ý muốn của sát na này sẽ chuyển sang một sát na khác trong mỗi sát na ý định và sự di chuyển đến rồi đi đó là những gì mà thiền sinh kinh nghiệm được trong lúc hành thiền. Nhưng những người không hành thiền thì không thể nào thấy được. Sự hiểu biết của họ về sự đi hoàn toàn không có chánh niệm. Nếu chặn một người đang đi, nếu chặn một người đang đi lại và hỏi họ đang nghĩ gì, thì phần lớn đều trả lời là họ đang nghĩ đến một điều gì đó, chứ không phải là đang nghĩ đến sự đi. Có thể Họ đang nghĩ đến nhà họ hay công việc của họ. Mặc dù đôi lúc họ có nghĩ rằng họ đang đi, nhưng sự hiểu biết của họ cũng chỉ là sự hiểu biết hời hợt bề mặt. Người ta nghĩ rằng có một chúng sinh và chính chúng sinh đó trước sau không thay đổi, hiện hữu trong quá khứ, hiện hữu trong hiện tại và hiện hữu trong tương lai. Có thể họ có chút hiểu biết mơ hồ về vô thường, nhưng họ vẫn nghĩ rằng chỉ có một chúng sinh, và chúng sinh ấy đã có mặt trong quá khứ, có mặt trong hiện tại và sẽ có mặt trong tương lai. Bởi vậy, họ khư khư giữ mãi một định kiến vô căn cứ là có một chúng sinh, nhưng phân tích ra thì chẳng có một chúng sinh nào cả ngoài ý muốn và chuyển động của cơ thể ra chẳng có một con người một cá nhân nào cả sở dĩ họ khư khư nắm giữ ý nghĩ có một con người vì họ không thấy rõ được sự sinh diệt qua từng sát na của ý muốn và tác động sự hiểu biết của họ không loại trừ được quan niệm về một cái ta hay một linh hồn vĩnh cửu họ nghĩ rằng có một cái gì đó nằm ngoài ý muốn đi và sự di chuyển cơ thể khi đi. Cái gì đó để điều hành và sắp xếp cho sự đi. Bởi vậy, hiểu biết của họ không phải là kết quả của việc hành thiền. Tham thiền, tiếng Pali là Kamathana, được định nghĩa là điều kiện cho sự phát triển về sau. Một sự biết được gọi là Kamathana khi sự biết này đưa đến một sự phát triển về sau. Phát triển về sau ở đây là phát triển trí tuệ để thấy rõ thực tướng của sự vật. Sự biết của người không hành thiền là sự biết không chánh niệm, nên không thể gọi đây là sự biết của tứ niệm sư. Sự biết của người hành thiền khác hẳn sự biết của người không hành thiền khi bạn hành thiền, trong khi đi thì bạn ý thức được chuyển động. Bạn ghi nhận ba giai đoạn của bước đi, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp. Bạn theo dõi chỉ càng tiến trình của sự đi. Khi đang hành thiền, mỗi lần sự đi diễn ra, bạn đều biết. Mỗi lần ý muốn khởi lên và sự di chuyển của cơ thể diễn ra, bạn đều biết. Bao lâu bạn còn duy trì được mức định tâm đầy đủ, bấy lâu bạn sẽ ghi nhận được ý định và sau đó quán sát được ý định nằm bên trong mọi tác động hữu ý. Nhiều thiền sinh trong khi đang kinh hành cảm thấy dường như có ai hay vật gì đang đẩy cơ thể mình từ sau ra trước. Đó là thiền sinh đã thấy được ý muốn đang di chuyển cơ thể mình. Thiền sinh thấy rõ ràng ý muốn và sự di chuyển của cơ thể. Mỗi khi có ý muốn và chuyển động, thiền sinh đều ý thức bởi vì thiền sinh đã theo sát hay theo dõi chặt chẽ các tác động của sự đi. Khi theo dõi, thiền sinh thấy được ý muốn và sự di chuyển của cơ thể là riêng biệt với nhau sự di chuyển là hậu quả của ý muốn hay tác ý. Bởi vì có tác ý nên mới có sự đi. Đó là những gì mà thiền sinh quán sát trong lúc hành thiền. Thiền sinh cũng thấy rõ ràng rằng, bởi vì có những sát na kế tục của ý muốn, nên mới có những sát na kế tục của sự di chuyển cơ thể. Có hàng triệu sát na tư tưởng trong một cái nháy mắt. Bởi vậy, có hàng triệu sát na di chuyển. Đối với người thường, chính những sự chuyển động hết sức nhỏ nhặt này xuất hiện như là một chuyển động to lớn. Tuy nhiên, thiền sinh sẽ thấy rõ những chuyển động nhỏ nhặt đó khi thiền sinh tinh tấn, chánh niệm trong lúc kinh hành. Thiền sinh thấy rõ rằng trong sự đi chỉ có ý muốn và chuyển động của cơ thể, ngoài ra chẳng có gì khác. Chẳng có tôi, anh, đàn ông, đàn bà, chúng sinh chi cả. Cũng chẳng có một cái tôi đang đi, chỉ có tâm là ý muốn và thân đang chuyển động mà thôi. Khi quan sát kỹ càng ý muốn và sự chuyển động, bạn sẽ biết rằng ý muốn và sự chuyển động đến và đi thật mau lẹ. Chúng đến và đi trong mỗi sát na. Bạn sẽ thấy rõ điều này khi bạn thực sự có định tâm. Bởi thế, sự biết của thiền sinh là một sự hay biết trọn vẹn, rõ ràng và chính xác. Khi bạn không thấy có người nào hay chúng sinh nào ngoài hai tiến trình của ý muốn và tác động thì bạn không thấy sự đi là một con đường, không thấy sự đi là một con người đang đi, mà chỉ là diễn biến của ý muốn và chuyển động. Bạn không thấy bất kỳ một người hay một cá nhân nào trong tác động đi. Khi bạn thấy ý muốn và sự đi sinh diệt trong từng phút giây, thì bạn sẽ thấy rằng thân và tâm đang ở trong giây phút hiện tại, khác với thân và tâm trong giây phút trước đây. Bạn thấy rằng thân và tâm hay ý muốn và chuyển động của cơ thể trong sát na này không thể tồn tại đến sát na kế tiếp. Tại mỗi sát na, một thân tâm cũ chết đi và một thân tâm mới hiện ra. Thiền sinh sẽ ý thức được rằng những gì đang có bây giờ không giống với những gì đã có trong quá khứ và cũng không giống với những gì sẽ có trong tương lai. Tại mỗi sát na, quá khứ, hiện tại, vị lai, mọi vật đều không ngừng di chuyển, đến và đi. Khi thiền sinh nhận biết được điều này, thì trí tuệ của họ sẽ giúp họ loại bỏ sự tin tưởng rằng có một con người hay một chúng sinh khi thiền sinh thấy được chỉ có ý muốn và chuyển động của cơ thể, thì họ không thể nào thấy được có một con người hay chúng sinh trong các tác động của sự đi. Một thiền sinh quan sát chỉ càng các tác động của mình, quan sát chỉ càng tâm mình và có thể loại bỏ được sự tin tưởng rằng có một con người hay một chúng sinh thì trí tuệ này có thể giúp họ loại bỏ ý niệm về một thực thể vĩnh cửu, một linh hồn hay tự ngã. Sự hiểu biết thâm sâu về sự đi là căn bản hay điều kiện cần thiết cho những phát triển về sau. Thiền sinh sẽ tiếp tục quan sát hiện tượng phát sinh tại mỗi sát na và sẽ phát triển định tâm cùng trí tuệ về sau và về sau nữa cho đến khi đạt đến tầng mức giác ngộ cuối cùng. Hiểu biết ở giai đoạn này là căn bản hay điều kiện cần thiết cho sự phát triển về sau. Thế nên, sự biết ở đây chắc chắn được gọi là tham thiền. Khi trí nhớ ghi nhận được, thiết lập vững chắc trong tâm của người chăm chú hành thiền, chăm chú theo dõi các tác động đi, đứng, nằm, ngồi thì mới có thể gọi đó là chánh niệm. Bởi vậy, sự biết của người hành thiền mang cả hai đặc tính, đặc tính tham thiền và đặc tính chánh niệm. Những gì người không hành thiền làm, những gì người không hành thiền làm không thể gọi là tham thiền hay chánh niệm được. Khi thiền sinh hiểu biết một cách sâu xa, rõ ràng và chính xác những yếu tố tạo nên sự đi, khi họ hiểu rằng chỉ có ý muốn đi và chuyển động đi, ngoài ra chẳng có gì nữa thì trí tuệ của họ trọn vẹn và đáp ứng được ba câu hỏi. Ai đi? Sự đi này của ai? Tại sao sự đi xảy ra? Khi bạn hỏi một thiền sinh, ai đi? Câu trả lời sẽ là không có ai hay chúng sinh nào đi cả. Bởi vì lúc bấy giờ họ thấy công tác động đi thì có ý muốn đi và một chuỗi phong đại hay yếu tố gió gây nên sự đi. Họ chẳng hề thấy một con người hay một chúng sinh nào đi cả. Vậy câu ai đi được trả lời là không có người hay chúng sinh nào đi cả. Không có người hay chúng sinh nào đi ngoài ý định đi, chuyển động của gió và những chuyển động tiếp theo của cơ thể. Vậy sự đi này là của ai? có một người hay một quyền năng nào làm chủ hay có quyền lực trên sự đi này. Chẳng có ai hay vật gì làm chủ sự đi. Bởi vậy, câu sự đi này là của ai được trả lời là chẳng có ai hay vật gì làm chủ sự đi. Bởi vì không có một người hay một chúng sinh nào nên sự đi chẳng có ai làm chủ, chỉ có ý muốn và sự chuyển động mà thôi nói cách khác, vì không có một người nên không có ai làm chủ sự đi, không có người hay quyền năng nào có quyền lực trên sự đi này. Tại sao sự đi xảy ra? Hoạt động của tâm gây ra yếu tố gió hay phong đại, và yếu tố gió này tạo nên sự đi. Khi bạn muốn đi, trước tiên ý muốn hay ý định khởi sinh, ý muốn, ý định Hai tâm này làm yếu tố gió phát sinh trong phần thân thể liên quan đến sự đi, như chân chẳng hạn, rồi yếu tố gió làm cho phần thân thể này chuyển động. Quý vị nên xem thêm chương 1 ở một quán sát tứ đại. Tại sao có sự đi? Bởi vì có ba yếu tố. Tâm muốn đi, yếu tố gió gây nên bởi tâm và sự chuyển động của phần cơ thể bị tác động bởi gió. Giả sử có một chiếc xe do ngựa kéo dưới sự điều khiển của người đánh xe. Người đánh xe điều khiển ngựa chạy, ngựa chạy kéo theo xe. Sự chuyển động của cơ thể cũng tương tự như vậy. Tâm tạo ra năng lực làm cho gió khởi sinh, gió khiến cơ thể chuyển động Tâm tạo ra năng lực làm cho gió khởi sinh, gió khởi sinh khiến cho toàn cơ thể chuyển động. Tâm chẳng khác nào người đánh xe, gió là ngựa và xe là chuyển động của cơ thể. Bởi thế thì đi hay sự di chuyển bao gồm ba yếu tố tâm, gió và sự chuyển động. Chúng ta gọi đó là sự đi. Khi thiền sinh biết trả lời ba câu hỏi này một cách trọn vẹn, thì không thể nào thấy được có một chúng sanh hay một thực thể vĩnh cửu trong tác động đi. Và thiền sinh sẽ ý thức được rằng câu nói một người đi chỉ là một sự chế định mà không phản ánh sự thật. Chúng ta tạm gọi một người đi để tiện dụng trong việc giao tiếp, nhưng thật ra chẳng có một ai đàn ông hay đàn bà nào ngoài ý muốn đi và sự chuyển động của cơ thể. Do đó, người hành thiền sẽ thấy rõ thực tướng của sự đi, chứ không thấy qua sự biểu hiện bề ngoài của sự đi. Điều này có nghĩa là thiền sinh có sự hiểu biết thực sự hay hiểu biết đúng đắn về sự đi. Cũng vậy, thiền sinh hiểu rõ ràng sự đi, đứng, nằm, ngồi và những oai nghi hay tác động nhỏ khác của cơ thể. Tóm lại, cơ thể này di chuyển được nhờ có tâm. Tâm làm cho gió khởi sinh, và gió làm cho cơ thể di chuyển. Nếu không có tâm, sẽ không có sự di chuyển, không có sự chuyển động vì không có gió. Và nếu không có gió thì hoàn toàn không có sự chuyển động khi thực hành, thiền sinh sẽ thấy rõ điều này. Trong chú giải, có nhiều bài thơ nói đến những yếu tố tạo nên sự chuyển động của cơ thể. Sau đây là một trong những bài thơ trên. Thuyền chạy được nhờ nơi gió đẩy, tên bay do sức mạnh dây cung. Cơ thể này di chuyển đó đây, không có gió, chuyện này khó được như con rối do dây điều khiển, cơ thể này hướng dẫn bởi tâm, mới chuyển di đi đứng ngồi nằm. Tìm đâu ra được một chúng sinh, nằm ngồi hay đi đứng một mình, không nương cậy nhân duyên nào cả. Không có những điều kiện này, không có những nguyên nhân hỗ trợ này, thì sẽ không thể có sự đi, đứng, ngồi, nằm, và chẳng bao giờ có sự chuyển động. Như vậy, bạn học thấy bằng cách hành thiền. Bạn đạt được trí tuệ trực tiếp chỉ do sự quan sát thấu đáo những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Bạn quan sát những gì khởi lên qua sáu cửa giác quan trong giây phút hiện tại. Bởi thế, cái biết của người hành thiền và cái biết của người không hành thiền rất khác nhau. Thật vậy, sự biết của hai loại người này hoàn toàn khác biệt. Khi thiền sinh hiểu biết rõ ràng rằng trong sự đi chỉ có ý muốn đi và chuyển động đi, biết rõ rằng ý muốn và chuyển động là hai yếu tố khác biệt và yếu tố này là nhân của yếu tố kia thì thiền sinh